Lửa tàn còn hơi ấm như vương vấn lại đây Lòng của em đang bối rối vì yêu dấu xưa Vẫn biết anh ta cô quay lại với tình cũ cố để được thứ tha hết nhưng sẽ là tình xưa phai dấu Lửa tàn còn hơi ấm nhưng rồi sẽ nguội tắt Đừng vội vì anh sẽ luôn chờ em để yêu Ngắm mang mây trôi sẽ có một lúc nào đó Áng mây của em sẽ về bên anh đêm anh mong đợi bao lâu anh chờ mong trái tim anh vẫn luôn hy vọng vừa mới yêu nhau tình còn nhiều hoài nghi lẫn đắm say chợt tình yêu xưa cũ xuất hiện mừng lên hơi ấm của ngày hôm nay lửa tàn còn hơi ấm như vương vấn lại đây lòng của em đang bối rối vì yêu dấu xưa vẫn biết anh ta cô quay lại với tình cũ cô để được thứ tha hết nhưng sẽ là tình xưa phai dấu lửa tàn còn hơi ấm nhưng rồi sẽ nguội tắt đừng vội vì anh sẽ luôn chờ em để yêu ngắm mang mây trôi sẽ có một lúc nào đó áng mây của em sẽ về bên anh anh mong đợi bao lâu anh chờ mong trái tim anh vẫn luôn hy vọng vừa mới yêu nhau tình còn nhiều hoài nghi lẫn đắm say chợt tình yêu xưa cũ xuất hiện bừng lên hơi ấm của ngày hôm nào lửa tàn còn hơi ấm như vương vấn lại đây lòng của em đang bối rối vì yêu dấu xưa vẫn biết anh ta cô quay lại với tình cũ cô để được thứ tha hết nhưng sẽ là tình xưa phải giấu lửa tàn còn hơi ấm nhưng rồi sẽ nguội tắt đừng vội vì anh sẽ luôn chờ em để yêu ngắm mang mê trời sẽ có một lúc nào đó của em sẽ về bên anh Lửa tàn còn hơi ấm như vương vấn lại đây Lòng của em đang bối rối vì yêu dấu xưa Vẫn biết anh ta cô quay lại với tình cũ Cô đi được thứ tha hết nhưng sẽ là tình xưa phai dấu Lửa tàn còn hơi ấm nhưng rồi sẽ nguội tắt Đừng vội vì anh sẽ luôn cho em ngắm mang mây trôi sẽ có một lúc nào đó áng mây của em sẽ về bên anh ngắm mang mây trôi sẽ có một lúc nào đó áng mây của em sẽ về bên anh